Bài học bán hàng từ một nhân viên kinh doanh mới. Một thanh niên mới được tuyển vào bán hàng cho cửa hàng. Khi ngày làm việc đầu tiên của anh ta kết thúc, ông chủ tiến lại và hỏi: "Anh đã bán hàng hóa cho bao nhiêu người trong ngày đầu tiên hôm nay?" "Chỉ một người thôi," người bán hàng mới trả lời. "Cái gì? Chỉ một người thôi sao?" Ông chủ thốt lên bực tức, "Hầu hết các nhân viên của tôi đều bán được hàng ít nhất cho 20 hoặc 30 người trong một ngày." Thế tổng số tiền thu được là bao nhiêu? Dạ thưa, khoảng sắp xỉ 100.000 USD. 100.000 USD cơ à, ông chủ vui mừng reo lên, làm sao chỉ một người mà cậu lại bán được nhiều hàng thế? Nhân viên bán hàng mới kể lại khi người đàn ông đó đến, tôi bán cho ông ta một cái lưỡi câu nhỏ, sau đó tôi khuyên ông ta nên mua thêm một cái lưỡi câu loại trung bình và một cái lưỡi câu loại lớn. Sau khi ông ta mua xong lưỡi câu, tôi lại khuyên ông ta nên mua thêm dây câu, loại nhỏ, loại nhỡ và loại to để câu các loại cá khác nhau. Tôi hỏi ông ta rằng ông ta sẽ đi câu ở đâu, ông ấy trả lời rằng ông ấy sẽ đi câu ở ven biển. Tôi liền khuyên ông ta nên mua một cái xuồng máy và bán cái xuồng hiện đại với hai động cơ. Sau khi mua xuồng xong, ông ta nói rằng chiếc ô tô con của ông ta nhỏ quá cho nên không thể chở chiếc xuồng được và vì vậy tôi lại đưa ông ta đến khu bán ô tô và bán cho ông ta một cái xe tải để chở xuồng ra biển. Nghe xong, ông chủ vô cùng hài lòng với tay nhân viên mới của mình. Ông nói giọng đầy hâm mộ. Như vậy là anh đã thuyết phục và bán cho ông ta tất cả mọi thứ đó, trong khi lúc đầu ông ta đến chỉ định mua một cái lưỡi câu, anh thật là một nhân viên bán hàng giỏi. Không, thực ra không hẳn vậy, người bán hàng giải thích, lúc đầu, ông ta đến chỉ định mua ít viên thuốc cảm cho vợ. Nhưng tôi nói với ông ta rằng, tuần này vợ ông bị cảm cúm như vậy, ông ở nhà mà làm gì, tôi khuyên ông nên đi câu. Như vậy, chàng nhân viên bán hàng đã thành công vì biết bán cái khách hàng cần chứ không phải cái bạn sản xuất. Những câu chuyện trên cho chúng ta thấy biết khách hàng muốn gì là điều kiện tiên quyết để có thể thuyết phục họ một cách thành công. Biết đặt mình vào vị trí của người khác mới có thể hiểu rõ và đánh đúng tâm lý khách hàng. Vì vậy, nếu bạn là người theo đuổi kinh doanh thì đừng vội coi thường những ngày rong ruổi bán hàng vất vả, bởi đó chính là lúc những bài học thực tế đầy ý nghĩa sẽ đến với bạn. Có thể bạn nhận ra sự mâu thuẫn của câu chuyện là không có một người nào nhiều tiền đến nỗi mua nhiều thứ một lần, nhưng mục đích cốt lõi ở đây muốn nối đến là nghệ thuật bán hàng và tâm lý người mua hàng. Trong bài chia sẻ trước, nghệ thuật bán hàng của cô Hàng ớt cũng có nói. Cảm ơn đã nghe.